rồi bây giờ đến cái phần tiêu chí chọn sản phẩm này nó hơi khác với những gì anh chị đã được học nhé cái tiêu chí chọn sản phẩm này là khác với Huy khác với Trinh khác tất cả mọi người bán hàng online đó thì cái tiêu chí chọn sản, phẩm như thế nào ấy thì mình uh, tối thứ sáu tuần này nhá mình mở một cái zoom nhá có rất nhiều bạn hỏi trên gì hỏi ở trên uh, kênh youtube của mình ấy rồi hỏi nhiều lắm bảo thầy Bình ơi là cách chọn sản phẩm như thế nào bây giờ em là một người chưa biết gì thầy hãy cho em bí mật đi thì tối thứ sáu tuần này mình sẽ có một quy trình giúp cho anh chị nhé đó và mình sẽ giới thiệu một số sản phẩm nhé không phải không phải mình bán đâu không phải mình bán nhé đó thì đây mình giới thiệu cho anh chị anh chị thích bán cũng được mà không bán cũng được mà cái sản phẩm này mình đã chọn lọc rồi anh chị nha anh chị cứ buổi tối thứ sáu tuần này mình sẽ sắp xếp lịch mình sẽ thông báo cho lớp anh chị mà có thời gian anh chị tham gia với mình cũng được đó thì cái lớp này là gì cái khóa này là gì khóa mình cho đi miễn phí thôi đó làm sao để chị chọn sản phẩm cho nó phù hợp với mình bây đến phần chọn sản phẩm rất là quan trọng nhé đó chị thấy cái màn hình uh, màn hình uh, PowerPoint mình chưa anh chị bấm cho mình số 4 đi cái màn hình uh, PowerPoint số 4 ok rồi hôm nay là cái rồi bây giờ bắt đầu là cái quy trình chọn sản phẩm nhé đấy anh chị phải theo mình nhé phải theo mình là chị mới mới làm được nhé cách mình làm có kết quả rồi là anh chị đừng nghĩ mà mẹ thằng Bình nó có dạy quảng cáo Facebook mà gì nó có dạy lý thuyết vớ vẩn anh chị ạ không phải lý thuyết vớ vẩn đây là một tư duy chiến lược cho anh chị làm thôi sau này anh chị gặp phải à à đúng rồi à, mình đã làm sai tiêu chí nào rồi đó thì bây giờ mình bắt đầu cái phần là phần gì phần hướng dẫn anh chị đó là gì là lựa chọn cái sản phẩm để chúng ta kinh doanh online đặc biệt là bán hàng ở trên Facebook anh chị nhá rồi đây là một tiêu chí là gì rất là hay đây là một cái tứ đồ sản phẩm vào giá nha anh chị nhé đó số 1 số 2 số 3 và số 4 ở góc phần tư số 1 có một cái trái tim màu đỏ này đó mình rất là thích anh chị nhé mình cực kỳ thích mình để màu đỏ màu hồng nó là gì là những cái mình thích đó còn cái màu đen là cái mình không thích là có thể gì à cái sản phẩm gì nó bị sai đúng không <clears throat> đó sản phẩm số 1 ở các phân tư số 1 đó là gì sản phẩm giá cao và chất lượng cao thì anh chị xem những sản phẩm nào rồi một số thương hiệu nổi tiếng ví dụ như gì là ô tô Rolls Royce này Lamborghini này thời trang Louis Vuitton này à, Dior vân vân đúng không thì đây là những sản phẩm gì sản phẩm giá cao và chất lượng cao nhưng mà tại sao gì tại sao khách hàng họ vẫn mua đúng không họ vẫn mua anh chị phải hình dung là có cách nào khách hàng họ vẫn mua đúng không đó là cách họ làm marketing khác biệt với bên ngoài chị nhé cách họ làm marketing khác biệt đợi bị xíu nhá thầy Lê Chí Linh nhắn tin cho mình lại vừa nhắn thầy là thầy nhắn lại này anh quay clip vui vui á <laughs> Đấy. Lê Chí Linh nhắn thầy của mình người em người thầy đó nãy vừa nhắc liên thầy xong là thầy nhắn lại rất là <laughs> lâu lắm hai thầy trò không nhắm với nhau ok giá cao chất lượng cao này đấy chị là anh chị đã biết nguyên nhân tại sao nó gì là cái cái nội dung này à cái giá trị của sản phẩm này mà tại sao khách hàng họ vẫn mua nhiều không họ tập trung vào phân khúc phân, phân khúc người giàu nhé phân khúc người giàu chị ạ cho nên là gì tối thứ sáu tuần này mình có một buổi chia sẻ zoom đúng không mình sẽ giúp chị là tập trung phân, phân khúc người giàu gì nhá phân, phân khúc người giàu để mua đi mua lại sản phẩm và trong quá trình bình sâu cho chị xem ấy là bình sâu những gì kết quả mình làm là 2018 nhé tại sao họ mua cả một thùng dung dịch vệ sinh tại sao họ mua cả một thùng lăng tại sao họ mua cả gì cả một bộ máy mười mấy triệu gì nhá <clears throat> lý do vì sao đó người giàu họ sẵn sàng họ chi trả đúng không ví dụ là một số chị bán sản phẩm giá gì có một hai trăm ngàn đúng không lời được hai chục ngàn đó thì nó không được đáng bao nhiêu cả rất tuyệt vời đó thì cái sản phẩm là gì bán rất chạy thì nhá vẫn bán chạy mà đúng không siêu xe vẫn bán chạy mà đúng không họ bán số lượng gì họ tiếp cận những khách hàng cao cấp này thích sản phẩm chính hãng gì ạ đó thì anh chị có một cuốn sách nhá anh chị nên đọc nên đọc nhá. đó là cuốn sách này bán hàng cho người giàu chứ xíu thì mình sẽ ghi tiêu đề sách nhá, anh chị rảnh chị mua sách về chị đọc thì ở trong đó họ ghi là gì à người giàu họ thích cái gì họ thích làm điều gì họ thích đi đâu họ thích mua sắm ở đâu đấy sở thích họ là gì hành vi họ là gì đó thì chị hãy giúp mình gì đã bán hàng phải bán hàng cho người giàu bởi vì sao họ chỉ mua một chỗ thôi mua đi mua lại đó anh chị chú ý nhé bán hàng cho người giàu giống bạn Trinh đúng không bạn Trinh bây giờ là chuyên gia bán bất động sản rồi bán cho mỗi người giàu tiền tỷ thôi <clears throat> đấy bạn Trinh bán tôi là gì best seller rất là tốt rồi đây là tiếp theo đến phần gì phần tiêu chí số 2 các phần tiêu số 2 đó là gì cũng trái tim màu đỏ luôn chất lượng cao và giá thấp cái này Bình rất thích này thì sản phẩm này là gì Bình thích lắm anh chị ạ thích lắm sản phẩm này gì Bình tiếp cận được với khách hàng giàu rất là nhiều và họ mua rất nhiều ví dụ một số sản phẩm chất lượng cao như là một số sản phẩm như iPhone đúng không iPhone rất là cao nhưng mà giá thì thế nó bình thường mà đúng không có mấy chục triệu <laughs> à, Samsung cũng vậy đó nhưng chỉ biết là năm 2012 đúng không thì tập đoàn Samsung bán gấp đôi số lượng của gì của Apple nhé so với iPhone đấy à, tuy nhiên là sao doanh thu của Samsung chỉ bằng một nửa thôi anh chị ạ thì anh chị biết lý do vì sao thằng Apple nó mạnh như vậy không nó tập trung gì sản phẩm chất lượng cao nhưng cái giá nó vừa phải tại sao gì tại sao Samsung gì à tại sao Samsung bán số lượng máy nhiều như vậy mà gì doanh thu lợi nhuận lại thu thằng Apple đây đó là lý do đây chị đây <coughs> lý do đây đó là gì Apple nó bán những cái app cài ở trên gì độc quyền ở trên iPhone của anh chị đấy đúng không ví dụ là có một cái app nhạc đúng không là anh chị uh, dùng Apple ấy iPhone anh chị phải mua một tháng trả cho gì cho nó mấy đô ấy thì cái doanh thu lợi nhuận nó nằm ở đây này anh chị ạ đây một cái chiến lược lại khóa chặt hệ thống chị nhé mày đã mua sản phẩm của tao thì mày phải sử, sử, sử dụng sản phẩm của tao để một cái chiêu của của thằng gì chiêu của thằng Apple rất hay gọi là khóa chặt hệ thống đấy phương thức gọi là à, khóa chặt hệ thống mua sản phẩm của tao gì chỉ có đồ của tao thôi à, tại sao anh bình mua mua cái máy tính gì máy tính macbook không mình có một cái tính máy tính macbook đi dạy đó nhưng mà khi kết nối với các uh, à, cái điện thoại khác đúng không Nãy anh chị phải có gì iphone nó nó đồng bộ với nhau <clears throat> rồi tai phone cũng apple hay lắm anh chị ạ nói chung chúng ta phải gì phải tư duy được khóa hệ thống khách hàng đã mua sản phẩm của mình là mình phải bán cho khách hàng những sản phẩm khác nữa anh chị ạ trong hệ thống của mình luôn đó chị hương chú ý nhé đó. thì mình chưa rõ sản phẩm của chị thì <clears throat> uh, chị buổi chiều chị rảnh nhá chị viết cho mình là uh, những cái sản phẩm chị đang bán nhé một đấy một cái bài tập cho chị hương là ngày mới nhé qua hệ thống này đấy thì sản phẩm này mình rất thích bán này thì tối ngày thứ sáu này mình cũng giới thiệu là cái sản phẩm như này này cực kỳ tốt này chị ạ cực kỳ tốt nhé là, là cái cách chọn chọn sản phẩm nó nó thuộc cái góc phần từ số 2 nhé chị nếu mà chị uh, rảnh tham, tham gia với mình cũng được đó, mình không không không bán hàng nhé mình chỉ, chỉ à, chia sẻ những cái gì mình biết thôi sau đó là chị có một tiêu chí chị chọn sản phẩm để mình bán phù hợp cái số 3 này số 3 là gì là chất lượng thấp và giá thấp cái này mình mình chịu rồi anh chị ạ sợ nhất là cái này này chất lượng thấp giá thấp này sản phẩm này là chúng ta thường mua ở chợ anh chị ạ mua ở chợ đúng không mua mớ rau có chất lượng thấp giá thấp này mua những sản phẩm thời trang rồi có mấy chục ngàn thôi đó và anh chị hay gặp quảng cáo như gì à, hàng cao cấp giá rẻ đấy nhưng không phải anh chị ạ hàng cao cấp làm gì có giá rẻ đâu đúng không anh chị hàng cao cấp là phải chất lượng gì nó phải đẳng cấp và giá nó phải tốt chứ không phải giá rẻ đâu đó thì những quảng cáo này thì mình đọc mình biết ngay anh chị ạ rồi lý do là tại sao những thương hiệu lớn họ không phá giá đúng không ví dụ Louis Louis Vuitton Vuitton đấy là gì là họ gì họ có những sản phẩm đúng không họ tồn kho nhưng mà họ gì họ sẵn họ đi hủy ngay họ ra cái mới anh chị ạ họ không tặng họ không cho họ không bán giảm giá đâu anh chị ạ đấy những người đẳng cấp mà chị ạ họ tồn cả một kho ấy họ đốt họ hủy luôn hết thời hạn họ hủy mà rất tiếc anh chị ạ đấy họ tại sao họ làm như vậy để họ chứng tỏ gì là cái sản phẩm của tao chỉ dành cho gì người giàu người có tiền thôi anh chị chú ý giúp mình nhé rất tuyệt vời đó từ sản phẩm số 4 này góc tư số 4 này số 4 này đó là gì chất lượng thấp <laughs> và giá cao cái này thì cũng là hai lừa đảo đấy sản phẩm này là gì giá nó cực rẻ chứ à <laughs> không phải rất rẻ mà chất lượng cực cực tệ chị nhá giá rất là cao họ quảng cáo giá bảo ôi sản phẩm là gì Ồ, đẹp lắm anh chị ạ à, tuyệt vời lắm sử dụng gì sướng lắm xong cuối cùng là gì là anh chị mua về là anh chị quá thất vọng chắc chắn ở đây anh chị đã mua hàng online rồi cũng gặp trường hợp cái này đúng không mà mua giá không phải rẻ đâu mà giá rất là cao mà anh chị gặp phải vấn đề này thì đây là cái vấn đề cái phân khúc này mình thích là gì giúp cho thị trường bán hàng online bị lũng đoạn đây là một số bạn mà chạy cái sản phẩm kiểu này mà cho nên khách hàng bảo là gì ờ, mua hàng online này hay bị lừa đảo đấy không tin đấy, đấy khó bán đấy đúng không và chị mua hàng trên online chị mua nhiều rồi, rồi mua mua sản phẩm rất là tốt nhưng mà khi nhận về gì hoàn toàn bị ngược lại luôn họ bị thất vọng họ có một cái tiềm thức mách bảo gì à cái sản phẩm này dị ứng là mình chắc không bao giờ mình mua online nữa không bao giờ nữa đó anh chị chú ý nhé thì chị chọn sản phẩm thì nếu mà mình chọn ấy thì mình sẽ chọn những cái màu vàng này chị ạ <clears throat> màu vàng còn cái trái tim mà màu màu sẫm viền đỏ này đó nó chỉ viền màu đỏ nó nó bóng mà hiện là màu đỏ nhưng bên trong là màu đen này màu nâu này là mình chịu rồi mình không thích anh chị ạ đó nếu mình hướng dẫn học viên chọn nó chỉ chọn số 1 và số 2 chất lượng cao đó chất lượng cao có chất lượng chị nhá thì những những cái thằng mà số 3 số 4 này nó hay bị một cái mệt mỏi như này bị gặp phải cũng học viên mà ngày xưa bán học viên trong học viên mình quen qua Facebook này họ học mình khóa Zalo họ chia sẻ là gì à, anh Bình ơi trước em bán một số sản phẩm em nhập từ Quảng Châu về nó đẹp lắm là gì em nhập phải có gì theo ký thì nhập nhập thời trang theo ký luôn 5 ngàn chục ký cả quần rất là đẹp anh chị ạ đó họ nhập cả container để họ bán ví dụ họ nhập với một cái quần đúng không giá nhập phải có 5 ngàn thôi mà bán ra hai trăm rưỡi hoặc là 500 gì đó mà họ mua nhiều không chị ạ lợi nhuận quá cao chị ạ sau đó thì khách hàng họ sử dụng thời gian là quần nó bị giãn nó còn bị rồi rách lung tung cả đó thì gì đó là gì họ bán sản phẩm giá cao chất lượng thấp và hay bị khách hàng chửi những người mà làm pay kiểu này gì phải thay đổi pay liên tục này thay đổi số điện thoại này thay đổi shop online liên tục này rất là vất vả anh chị nhé thì thà rằng chúng ta bán sản phẩm chất lượng cao đúng không và để khách hàng mua đi mua, mua lại nhiều lần chứ chúng ta không bán sản phẩm chất lượng thấp đó anh chị chú ý nhé chị Hương chú ý là chọn những sản phẩm gì là có phải chất lượng tốt cho em và phân khúc nó phải tốt đó đã học mình thì gì mình phải bán sản phẩm chất lượng cao anh chị chú ý nhé bán sản phẩm chất lượng cao là tứ đồ tứ đồ chọn sản phẩm của phạm thanh bình chị nhá anh chị à, có giấy bút anh chị ghi lại cho mình vâng, phần này anh chị hiểu anh chị, anh chị hiểu anh chị bấm cho mình số à, số 5 đi hiểu nhé phần này bấm cho mình số 5 để bị biết anh chị là đang đang hiểu phần này rồi Huy Viễn hiểu rồi đúng không đấy rất là tuyệt vời rồi tiếp theo đến cái phần là phần tiêu chí chi tiết đây phần tiêu chí chi tiết nhé rồi đấy là tứ đồ chọn sản phẩm mà anh chị biết là gì là mình chọn sản phẩm và cho người giàu và chọn sản phẩm giá cao đúng không chọn à, chất lượng cao có vậy thôi đừng chất lượng thấp và đây là tiêu chí chi tiết này số 1 nhá tiêu chí số 1 là phải nhiều khách này có thể một số bạn học rồi nhé học rồi nhưng mà anh chị hãy theo một tư duy của mình đó gì hãy như một tờ giấy trắng nhá đó mình cái này mình học rồi mình học thầy cường rồi nhưng muốn là mình học lại mình xóa bỏ tất cả kiến thức là ta biết rồi đi tôi biết rồi thì tôi học lại nó để nhiều khách này là cái sức mua thị trường nó phải lớn nhé bây giờ sản phẩm của chị là gì làm sao để sức mua lớn là anh chị phải khảo sát nhé thì xíu nữa đến một cái phần phần bài tập quan trọng cho anh chị đó là cái phần phân tích thị trường à, tại sao ông Bình cũng dạy là gì quảng cáo Facebook là ông dạy đi thị trường vân vân là anh chị cái này phần rất quan trọng này trước khi bán hàng online đúng không trước khi chọn một sản phẩm là anh chị phải hiểu được cái cách phân tích thị trường có thể là anh chị à, xem livestream hoặc có thể chị vào một lớp học nào đó bị một số bot họ chốt sale đúng không họ bảo mua sản phẩm nhập nhập sản phẩm tao về đi nhập về đi tao dạy mày bán hàng tuy nhiên cái sản phẩm đó thị trường nó không đủ lớn và sản phẩm đó thì nó không phù hợp thị trường cho nên chị đã bị chọn sai rồi ở tiêu chí số 1 là nó phải nhiều khách số 2 đó là lợi thế cạnh tranh anh chị nhé <clears throat> lợi thế cạnh tranh đó hoặc hay gọi là cái điểm khác biệt hoặc là USP đấy thì chị lên mua một cuốn sách đó là cuốn sách là chiến lược marketing đỉnh cao thì cuốn sách này à, mình đọc rồi anh chị ạ nó có một cái điểm là USP USP đấy cuốn sách chiến lược thế mình sẽ để link nhá mình cuốn sách anh chị cần cần đọc cho mình họ nói rất hay này là điểm khác biệt của anh chị là gì anh chị nhé hoặc lợi thế cạnh tranh đấy à, ví dụ như này là chị Hương bán dầu ở đầu đúng không của Nhật đúng không sản phẩm Laco của Hoàng Kim Ngọc cũng có dầu gội đầu thì cái điểm khác biệt của chị Hương là gì hoặc là, hoặc là dầu gội của Nuskin cũng vậy hoặc là dầu gội của sản phẩm mà mình chuẩn bị giới thiệu cũng vậy đó. điểm khác biệt là gì <laughs> anh chị chú ý nhé tìm ra điểm khác biệt rồi sản phẩm dầu gội này. Ờ, có dễ mua offline hay không ở ờ, đấy ví dụ là dầu gội bình ra tạp hóa ở nhà mình mua đúng không đang dịch này nhưng mà cái dầu gội của anh chị nó phải điểm khác biệt như thế nào đó và rau củ của tôi là không hóa chất gì một trăm thiên nhiên bổ kết không ví dụ nó vậy có một cái điểm gì đó gội phát đeo tóc ngay ví dụ như vậy nhá thì chỉ chú ý cho mình <coughs> lợi thế cạnh tranh đó là gì điểm khác biệt nhá. sản phẩm của anh chị so với đối thủ nhé rồi số 3 là rào cản tham gia thị trường cao cái này quan trọng này rào cản tham gia thị trường cao có nghĩa là sao có nghĩa là khi anh chị nhảy về thị trường này đối thủ khó nhảy nó khó bắt trước anh chị khó copy của chị có vậy thôi đó đối thủ khó copy làm sao để đối thủ khó copy thì chiến lược là gì mình sẽ dạy cho chị cái phần chiến lược này làm sao để đối, đối thủ khó copy đó vì khi chị chạy quảng cáo đúng không đối thủ nó xem nó hay quá nó copy của chị không sao chúng ta có chiến lược khác nữa đó thì cái rào cản tham gia thị trường nó phải cao chị nhé chỉ có tao có thôi à thằng khác không có ví dụ là gì dù mày có copy của tao thì mày vẫn đi sau thì thị trường tao thì đã bán hết cho thị trường tao rồi thì chỉ phải tư duy phần này nhé thì buổi số à, buổi thứ sáu này mình sẽ nói rõ những cái chi tiết hơn nhé vì trong cái phần này phần phần này sợ không đủ thời gian cho mình chia sẻ những cái cơ bản để chị hiểu rồi rồi phục vụ nhiều người cùng lúc này tư duy số 4 nào phục vụ nhiều người cùng lúc là rất quan trọng đã bán sản phẩm ấy là phải có nhiều người mua hàng của chị đó và số 5 này biên lợi nhuận nó phải lớn như thế nhá đấy thì xíu nó có một phần bài tập cho chị Hương nữa này chị người mới đúng không là cái sản phẩm chị bán ra này xíu đến cái phần phần tính chi phí nhá lợi nhuận của chị mình sẽ tính cho anh chị là gì mình bán hàng có lợi có lãi không đấy anh chị chú ý nhá thông thường mình ờ, hướng dẫn mọi người làm cái sản phẩm ấy nó phải lợi nhuận từ 25 phần trăm trở lên nên mình mới làm đã làm phải lợi nhuận phải có anh chị nhé còn không là gì bây giờ mua nhập về trăm rưỡi bán ra gì 200 Ờ, quảng cáo nữa rồi là gì giao hàng vân vân mặt bằng vân vân thì lỗ chị ạ thì sẽ có một phần bài tập tính toán nhá anh chị tự tính nhé phần bài tập là phải dành cho anh chị là khoảng độ gì 20 phút để chị tính cái bài tập tập bài tập đó quan trọng lắm số 6 này rồi sau đó gì là phải dễ bán ấy. cái gì nó dễ bán nó đúng cái những vấn đề khách hàng ấy đúng không dễ bán à, ví dụ thời điểm dịch này đúng không thời điểm dịch này những người làm marketing như Bình ấy, thì mình mới hiểu được thì xíu nữa mình sâu cho anh chị cái kết quả mình tìm kiếm nha thời điểm dịch này khách hàng họ đang cần vấn đề gì số 1 đó là sức khỏe anh chị ạ sức khỏe hôm trước mình sử công cụ từ khóa mình thấy là à, sản phẩm sức khỏe ấy. họ mua rất nhiều tăng sức đề kháng này vân vân đấy thì những sản phẩm thực phẩm chức năng ấy anh chị bán thời điểm này quá tuyệt vời phù hợp luôn đấy khách hàng họ họ đang bị sợ điều gì đang dịch này đúng không sợ chết này sợ không có sức khỏe này không có sức đề kháng này đúng không thì anh chị về anh chị vẫn nhảy vào thị trường thời, điểm này mình, mình thấy là gì nó cực kỳ cực kỳ tốt anh chị nhá thì thứ sáu và tuần này mình sẽ chia sẻ với chị một số sản phẩm nhé, để chúng ta làm sao để bán được nhé sản phẩm về sức khỏe đấy, liên quan đến sức khỏe nữa đó đúng vấn đề thị trường nó phải dễ bán nhé nó dễ bán này và dễ tư vấn đấy chị nhé tư vấn phải dễ đơn giản đó không ví dụ tư vấn một sản phẩm anh chị mà mất vài tiếng thì khách hàng họ không ra họ nghe đâu dễ bán dễ tư vấn và dễ đào tạo đại lý sau này chị Hương chị có sản phẩm rồi đúng không chị Hương tuyển đại lý về à chị Hương còn phải đào tạo đại lý nữa thì những sản phẩm của chị nó phải dễ bán dễ đào tạo nữa thì chúng ta mới làm làm được hệ thống lên nhanh được anh chị ạ đó còn anh chị mà gì có sản phẩm mà chị đào tạo cho hệ thống của mình ui mất thời gian lâu quá thầy Bình ơi khó đào tạo lắm vãi mà hôi rồi em nói cả ngày mà họ không hiểu họ không bán hàng họ không viết bài họ không hiểu sản phẩm thì sao đây chỉ chú ý cho Bình <clears throat> nó phải dễ bán và số 7 đó là gì lại khóa mua <clears throat> sản phẩm ví dụ là một số sản phẩm mà thực phẩm chức năng hay là thực một số sản phẩm à, về uh, trị nám serum vân vân những sản phẩm mà nó đặc thù chị nhé đó offline khóa mua <laughs> đúng không khó mua đó. cái bán bán gạo bán mắm thì dễ mua rồi đúng không offline ra ngoài đầu hẻm mua rồi có những sản phẩm khó mua cơ đó. Hồi hôm trước mình có một học viên chị ở quận 12 <clears throat> chị bảo mình như chị bán, bán gạo online thế chị mình mình lắc đầu mình, mình mình mệt vô cùng chị bà hỏi quá nhiều bà cứ bán gạo luôn tức là bà chảy mình một tiếng là một triệu chị ạ chưa dịch ấy bà gặp mình cứ một giờ một triệu cà phê một triệu thì bà được gặp đúng một giờ nhưng cuối cùng vẫn là câu chuyện về gạo anh chị ạ à? bạn sẽ mình bảo chị ơi gạo bây giờ họ không bán online đâu bây giờ bảo mình đặt online một tạ gạo chị bảo chị ra cho mình đi <clears throat> cái chi phí vận chuyển gì tiền ship nó đã quá lỗ rồi gì ạ nó gạo ra mà để mua nó dễ hơn cứ gạo gạo cho phải mình hãy chọn mình bảo chị chọn sản phẩm khác đi sản phẩm offline nó phải khó mua chị chú ý nhá đấy thế nên rồi ờ, tiêu chí số 2 lớn này đó là phải làm khách hàng phải mua nhiều đấy thế để mua nhiều là đa phải đa dạng sản phẩm nha ví dụ hương bán dầu gội chị bán thêm gì nữa không à ví dụ chị bán thì upsell thêm gì à cái sản phẩm uh, nhuộm tóc gì đó để à, ví dụ dầu gội rồi đúng không ví dụ bình ít tóc thì chị đừng bán ví dụ một số khách hàng gì họ bị bạc tóc chẳng hạn này chị bán dầu gội cho khách hàng rồi à chị bảo upsell theo sản phẩm à uh, chị Bình ơi là sản phẩm của em ngoài gì Ờ, dầu gội em có sản phẩm gì à, sản phẩm nhuộm tóc từ thiên nhiên ấy thì chị chỉ phải bôi lên gì phải 5 tháng sau chị mới phải nhuộm lại một lần hoàn toàn thiên nhiên nhé đấy đây là gì phải đa dạng sản phẩm nhé hoặc bán sản phẩm khác nữa số 9 là đó là gì số lượng phải lớn và giá trị phải lớn nhé đấy, như mình nói rồi đã bán sản phẩm nó nó giá giá trị phải lớn nó nó phải có lời mới bán lời làm sao để anh chị phải chi trả cho marketing cho quảng cáo Facebook này rồi chi trả cho mặt bằng là chi trả cho đội giao hàng hoặc là chi phí cố định nhé đó thì đến cái phần là tính chi phí tiếp theo mình sẽ dạy cho anh chị cái phần này phần bài tập cho anh chị đấy anh chị tính cho mình và cái tiêu chí mua nhiều lần thì chị ạ thì sản phẩm của chị nó phải hao mòn <clears throat> đúng không chị hương bán sản phẩm dầu gội đúng không thì sản phẩm dầu gội của chị mình chưa chưa biết là điểm khác biệt là gì cả nhưng mà trước mắt là nó cứ hao mòn đó đó là khi chị gội hết anh chị phải mua lại có vậy thôi đó phải hao mòn và lạc hậu nhé lạc hậu theo thời gian nữa còn những sản phẩm à, cái khóa K2 có một bạn là bạn Hương ấy, bạn Hương ấy, cũng cùng tên chị Hương bạn Hương ấy là bạn của Bình bạn học cấp 3 của Bình ở ngoài Bắc ấy, ở Bắc Giang ấy thì bạn cũng chuyển vào Sài Gòn thì nhà bạn đã bán cái sản phẩm là tượng công giáo là có Huy biết này tượng công giáo học xương Lưu Hương bảo chưa ờ, Bình ạ à, thầy Bình ấy, thầy Bình ạ à. thì Hương không biết thế sao này là Hương đi học tất cả các thầy các thầy không nhận và sau cái sản phẩm là gì bạn hương bạn chia sẻ là cái sản phẩm của hương nhà hương làm ấy là nhà chồng làm nó là sản phẩm tượng công giáo bằng vật liệu composite Com composite thì chị nhé linh hỏi là nó có hao mòn không hương mà chứ sản phẩm nó chắc phải 30 năm 30 năm nó mới nó mới hao mòn <laughs> nó mới bạc đi <coughs> đấy nó mới uh, là cái sản phẩm nó quá bền này chị ạ vật liệu composite mà đó thì ngày xưa mình học đóng tàu mình uh, ngành của mình là ngành vỏ tàu ấy à, mình được thực tập về cái ngành composite nữa đóng đóng tàu và composite nó rất là bền gì nhá nó không hao mòn đâu nước biển ăn mòn còn khó nữa này đó anh chỉ chú ý nó phải hao mòn là họ theo thời gian thì mình vẫn nhận bạn vào, vào bạn vào dạy à, bạn vào học đó thì mình dạy cho bạn một chiến lược đó là gì chiến lược là gì bán thêm dịch vụ của mình đó là dịch vụ làm mới tượng đúng không ví dụ đến những ngày lễ của bên công giáo đúng không là hương hay áp sale sản phẩm đó là gì là làm mới tượng tận nhà chỉ làm trong nội thành Hồ Chí Minh thôi còn những tỉnh khác thì uh, nếu mà họ có tiền họ chi trả thì mình vẫn về đó đó thì sản phẩm hương thì bảo phải bán thêm dịch vụ nữa đó, làm mới tượng đúng không mang đồ sơn đến trong làm mới cho họ đúng không cho khách hàng đấy đấy là bán thêm đấy còn chứ sản phẩm của hương nó không nữa không hao mòn đâu đây là, đây là câu chuyện các bạn huy biết này câu chuyện thì là sau khi bạn về bạn nghe bạn làm cũng rất là tốt đấy chị ạ rất là hay quảng cáo bán bán hàng nhé bán <laughs> vẫn quảng cáo sản phẩm được anh chị ạ nhưng mà họ mua hàng nhiều lắm quảng cáo cực tốt luôn đấy mình vẫn đang quản trị cái fanpage của hương ấy của bạn hương đấy thì mình sẽ sâu chơi xíu sâu cho anh chị xem cực tốt nhá đó. họ mua tượng nhưng mà sao lâu lâu hao mòn quá anh chị chú ý một cái tiêu chí số 10 nó quan trọng là phải hao mòn đó khách hàng làm sao để khách hàng nó chi trả đi chi, chi trả lại nhiều lần cho mình đây gọi là cái ờ, tiêu chí sản phẩm online và cái chu kỳ nó phải tính theo bằng tuần anh chị nhé nó phải bằng tuần tuần một sử dụng hết tuần sau nó phải mua đấy thì cái này huy bạn huy nguyễn bạn bán ngày xưa bạn bán sản phẩm bán mỹ phẩm bạn biết rồi này là con trai bán mỹ phẩm ấy thì bán kinh khủng lắm anh chị ạ ông huy ông bán không cần quảng cáo luôn là bán doanh số một tháng cả trăm triệu thì lạ luôn đấy thế chị cứ kết nối với huy nhé nhưng huy bây giờ cũng không bán hàng nữa huy đào tạo theo mình rồi huy giờ cũng là thầy rồi nhưng mà huy vẫn học theo học lại đó các chị cho Huy một tràng pháo tay nhé, bấm số 9 cái để chúc mừng anh Huy cái Huy trẻ nhé chị nhé.